Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Tiếp tục với series review cũng như là review về nhân vật Thì chúng ta sẽ bắt đầu với một series mới Sẽ đi build nhân vật Summoner Đi theo đường pháp thuật Và sử dụng skill là Aqua Aqua Beach hoặc là, là Fire Beach Và hiện tại mình đang sử dụng là skill Fire Beach Một trong những skill đánh xa Hay còn gọi anh em Việt ta mình gọi là thả cho vàng Và trong series này Mình sẽ đi từ cái đồ thấp nhất là đồ thần mix cho rôn giờ sẽ và cũng như cho đi đến set thân cao nhất <clears throat> là set Saverhut của nhân vật sung và cùng với mỗi set thân cũng như là đô thân đó thì em sung của mình có thể đi trên được ở map ở level bao nhiêu và có thể kéo team hay không và trước tiên chúng ta sẽ phải giới thiệu qua một chút về cái trang bị của em đó và hiện tại em này đang mang trên người một cái cánh wing 4 với khả năng đem lại được tăng lên 70% đam và hấp thụ đi 73% đam nhận vào cũng như là ốp Victor ốp phép thuật được tăng lên 16 và cộng thêm 40 điểm vào máu set <coughs> đồ em mang set đồ em nó đang mang trên người chỉ là set stamina và được mix bởi quân Jerome và một cái nhận của Jerome hiện tại nếu như mà anh em chơi summoner mới bắt đầu á, thì sẽ có được hai cái cách để đi bảo quần một là full set Jerome và được mix thêm bởi là cái áo của Stan và là cái chân của Stamina thì sẽ được tăng thêm là 15 phần trăm wick down hoặc giống như mình anh em sẽ full set scanner và được mix với cái quần và cái nhận của set Zero để được tăng thêm 20 phần trăm double dam đây là hai sự lựa chọn của anh em thì nếu như mà anh em đi theo đường pháp thuật hay kể cả là đường đánh dòng cung thì mình khuyên anh em là nên đi theo sách Chamaner nó sẽ, sẽ hợp lý hơn vì nó được tăng thêm 15 phần trăm đam và các ốp khi mà anh em đủ bộ set thì nó sẽ giống như set Jerome nhưng mà khi mà anh em mix set Jerome á thì nó lại được lời thêm là 10% đục của đam ray rất là ngon kèm theo đó mình sẽ sử dụng một cái vòng cổ là with dam với được tăng lên một với level 20 2% và 7 speed cũng như là hồi 8 mana khi mà get quái nên mình sẽ không lo về lượng mana bị hao hụt khi mà đi trên thời gian dài kèm theo đó mình sẽ sử dụng một cái cặp khuyên tai ring với Agi và 4, với à, trăm mana cũng như là nguyên tai tại là sẽ là Trick Dam level 700 và 750 Kèm theo đó, mình sẽ sử dụng thêm một cái vũ khí là Stick tầm 11 Với ốp là 10% Đám hoàn hảo và là tăng thêm đam ở mỗi level 20 Tại sao? Mình chỉ là cộng 11 đối với là vũ khí rút hay là vũ khí thân level 400 Thì nếu như mà anh em tăng lên cộng 12, 13 hay cho định kể cả là 15 thì tất nhiên là lượng đam của em nó sẽ là càng cao hơn nhưng mà nó rất là thừa đi lên cao là anh em phải bỏ bùa nhiều bỏ búa thì là sẽ tốn tiền nhưng mà khi anh em chỉ cần cầm 11 sau này anh em up lên cái gậy sẽ level 600 thì nó là hợp lý hơn nên anh em chỉ nên để là khoảng tầm cộng 11 cho nó có kinh tế và một cuốn sách chỉ là book of la của cuốn sách lớn này cộng 15 lúc level 20 và 7 speed riêng sách đồ minh bán trên người là đã được cộng 14 tốc độ đánh rồi rất là khá là ok và chỉ là video cùi nên mình chỉ dùng là sách của Dulce Scrot cộng 7 với uh, attack dam là sẽ là 273 và 312 còn thủ với element thủ thuộc tỉnh là sẽ lên đến 309 đánh cái thường trường là quả đánh vào à, thuộc tỉnh quá nhiều là mình mất máu ok mình sẽ phải đi thử đám của em nó để xem em nó có thể đam tổ ở những map level bao nhiêu chúng ta sẽ thử bắt đầu với map level 770 chỉ là dung nhau một đối với khi mà anh em đi trên súng ấy, thì nên chỉ nên đứng từ xa thôi không nên đứng vào tâm cục lúc mà spot quả ra tại hiện tượng là quả bu lại cắn nhân vật của mình anh em lưu ý đây và một trong những điều khi mà anh em lưu ý để auto của em này á là rank của cái fabric này á chỉ là rank 7 thì nên khi mà anh em để auto á là anh em nên chỉ để rank 6 hoặc là rank 7 thành hiện tượng là anh em để rank 8 khi mà quả xuất hiện ngoài đánh tạm mà làm nên con nhân vật của mình cứ đi lui đi để đi lui đi lại đi lui đi lại nên nó sẽ không đánh liên tục được 71 k đam đấy quả là rồi luôn 80 k đam luôn rồi Ok, chúng ta sẽ đi đến map dung geo 5 và về nó đôi điều về cộng điểm bảng côn côn bảng C cũng như là bảng master lượng quả đánh lượng đam mà quả đánh ra là sẽ tầm 200 và 300 đam thuộc tính thì có một cách rất đơn giản để anh em có thể tính được cái lượng đam mà mình phải chịu khi mà lên mỗi map thì anh em nhấn mơ lên và chỉ vào cái map mà anh em muốn đứng đây những như là map dung geo 5 bên cạnh đó nó sẽ xuất hiện là defense 2966 à, đam của element quái gây ra là sẽ là 1998 và đẹp của element quái là sẽ là 2007 và chúng ta đã có được thông tin của quái ở cái map này thì chúng ta chỉ cần bật bảng C lên chuyển qua tab element chúng ta sẽ có được defense PVP của mình là 933 như là defense cơ bản khi mà quái đánh thì ứng với là hồi này là 1900 để mình nhé xem lại nè 1998 lượng đam nhưng mà mình thủ 900 thì lượng đam mà quả gây cho mình sẽ rơi vào khoảng từ 700 đến 800 đam một hit là đam thuộc tính nhưng mà vì lượng đam của mỗi con quái trên này là khác nhau nên lượng đam mà mình phải từ sẽ dao động từ 300 cho đến 800 khoảng từ đó việc có được thông tin quái của một map thì dễ dàng cho anh em được tính toán được lượng sức chịu đựng của mình cũng như là sức đánh của mình có thể có liên tốt ở cái map này hay không ở đây nó sẽ cho mình thấy được lượng đam thuộc tính của mình là 4592 trên 660 đã tắc bao của đam thuộc tính nhưng mà quái nó thủ rất là cao nên 12 năm 7 lần nên mình đánh là gần như là mic không không hề nhảy đam thuộc tính nha anh em mic mic mic anh em thấy không thì tại sao là mic tại vì vậy á đây mình sẽ ký lại một lần nữa tại vì lượng đẹp thuộc tính là 257 ở dòng cuối cùng ở bản nguyên năm nhưng trong khi đó đam thuộc tính của mình chỉ là 492 đến 600 mà thôi nhưng khả năng đam gần như là âm rồi mình lấy 400 à, cho là 660 đi trừ cho 257 là âm tầm 201 để nên mình đánh quái sẽ là mix lâu lâu nó có tỷ lệ bỏ các phòng thủ nên nó mới có được một vài trăm cái điểm đẹp thuộc tính mà thôi ok mình sẽ đi đến với map dung à, Google swap đã nét đâm lên anh tôi mình vừa di chuyển lên map swap map level 800 và như anh em cũng đã thấy khả năng clear quả cũng cực kỳ ổn định lượng đam đem lại sẽ cũng dao động từ tầm những 70k cho đến 80k đam và lượng đam gây ra rất là dày nên khả năng quả mà máu tụt rất, rất là nhiều được clear quả rất là ổn định Vậy thì chúng ta nên tăng bảng xe của em nói như thế nào để có được lượng thủ cũng như là lượng đa ổn định như vậy Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút về bảng C của em nó Với hiện tại level là 1050 Và mình chưa ăn được fruit nghĩa là chưa tăng hoa quả nên chúng ta chưa có thêm được 127 điểm để tăng Thì với những điểm cơ bản chúng ta sẽ tăng vào khoảng 308 sau để sau này mình không cần tẩy lại để tăng thêm khi mà sử dụng ở cấp vũ khí level cao hơn như là 600, 800 hay là nghìn. tiếp theo đó mình sẽ tăng vào Aki khoảng 900 để đổi lại vừa có được tốc độ đánh là khoảng tầm 157 trên 158 và có thêm được một lượng thủ element cũng như là thủ cơ bản là hai năm rưỡi và mình vô thể tất cả các điểm còn lại vào NE năng lượng để đổi lại lượng đam và như anh em cũng đã thấy lượng quýt đam của mình là dao động từ 4026 đến 4500 và được cộng thêm là 5887 điểm có từ trang bị cũng như là cộng bản master thì ở đây có một lưu ý cho anh em á là cái cộng 5000 này 887 điểm này nó được phụ thuộc rất là nhiều vào cái gầy cái gầy của mình sẽ được tăng đến là 130 phần trăm sức mạnh phép thuật nghĩa là 130 phần trăm nhân cho 4529 nghĩa là nhân cho mắt đa một phép thuật thì nó sẽ ra là được khoảng 57 đo và được cộng thêm bởi shadow nữa và win thì nó sẽ là gây ra 57 nên cái lượng năm trong tổng 5 bài này á, thì cái gậy nó mang lại lượng sức mạnh sản xuất là cực kỳ là nhiều nên khi mà anh em lưu ý cái việc đam của gậy để có thể tăng được điểm phôn hợp lý với bảng phôn như thế chúng ta sẽ mời qua bảng phôn chi tiết sẽ được cái đam là 35 phần trăm lần đam là 25 đục vào đam là 23 phần trăm nghĩa 23 phần trăm nghĩa là khoảng trong vòng 10 lần đánh ấy, mình sẽ có khoảng là hai lần đánh hai đến ba lần đánh được đục bộ đam nên tỷ lệ gây ra đục bộ đam rất là dày và khả năng bỏ qua phòng thủ tỷ lệ bỏ qua phòng thủ là đến 10 tám phần trăm lần việc này là làm cho em nó đi clear quả rất là dễ dàng và đối với bảng master thì sao đối với bảng master 1 thì đi PVP mà ở đi PVM mà rất là đơn giản ở cột thủ sẽ tăng 10 điểm ở ô cơ bản để có thể lấy được vào 20 điểm Agi và mình chỉ tăng 20 điểm NE và lấy 13 điểm Basic trên để giảm cái điểm spawn ở cái bảng C lại và mình được tăng vào cái bảng E này em mà thôi còn đối với máu là mình sẽ không tăng mình sẽ tăng phụ thuộc vào ở các ô tiếp theo của bảng bắt tân chứ không phụ không phụ thuộc vào cái bảng này và đối với cái ô win thì win này là chỉ là win 3 mới có tác dụng nên mình đang sử dụng win 4 sẽ không tăng dồn điểm cho các ô khác mình sẽ lấy 10 điểm vào khả năng tấn công thành công và 10 điểm vào position để có thể tăng được 10 điểm vào chain line để có thể học được skill root anh em lưu ý khi mà muốn học skill root firebase hoặc aquabase thả chó thì phải tăng 10 điểm vào ô này thì mới có thể học được và như là nói lúc này và lấy 15 điểm để tăng vào máu thì không sử dụng vào ô này sau đó mình sẽ tăng vào 20 điểm Magic Mastery để tăng lên lượng Wisdom lượng đam phép thuật lớn nhất để sau khi đó có thể cầu được vào gây á cho mình mình sẽ nhận được một cái lượng đam phép thuật ổn định và Omana thì một số anh em nói là khi mà mình tăng mắc mana ở đấy á cỡ cái ô này thì lượng sức mạnh phép thuật cũng sẽ tăng lên nhưng mà đối với server của mình là điều này sẽ không xảy ra nghĩa là cho dù anh em tăng cái lượng ô này lên 20 điểm hay là 10 điểm đi nữa thì cái lượng đá phép thuật của anh em sẽ không thay đổi nó chỉ tăng lên được cái mana tối đa mà thôi tiếp theo mình sẽ lấy ở đây có hai ô bút và khi anh em đi trên thì chỉ sẽ sử dụng được một trong hai mà thôi nên anh em lưu ý một bên là sẽ giảm cái lượng đam mà quái gây ra cho bản thân và một bên đó, sẽ là tăng cái khả năng bỏ qua phòng thủ của quái tiếp theo đối với bản tấn công bản tấn công mình sẽ tăng 10 điểm vào attack ray, 20 điểm stick và 20 điểm stick mastery để có lực lượng attack power tốt nhất và lấy 10 điểm mỗi khi đánh giật được quái để hồi lại cho mình được là khoảng 7,79 máu thêm một con quái và phân hồi nào đó khả năng hồi máu của mình mình sẽ lấy 17 điểm và tăng quýt đam và lấy 10 điểm mắt và ô búc tiếp theo chúng ta sẽ phải lấy bên này luôn là mini mặt minh của đam thép cũng như là đam cô lấy 10 điểm khả năng hồi tất 100% máu để tránh hiện tượng là bị uh, mà hết máu anh em không mang đủ máu trên người mà bị quả đánh chết và tên of cô cái này thì anh em chỉ sẽ lưu ý nếu như mà anh em clear quái ở tầm xa rồi á thì ô này không cần tăng nhưng mà khi mà anh em chưa đủ đám á quái nó đến gần trong vòng 4 ô của việc đánh quái thì việc mà anh em gây thêm đám trong vòng bốn ô này á, làm kết thúc quái diệt quái từ khi quái đến gần bản thân thì giúp cho mình bị ảnh hưởng bởi chất đam của quái nó thôi và lấy 13 điểm chia đều cho đục vào đam và cũng như là bỏ qua phòng thủ và trước khi nó về đến mặt Masterbot thì ta sẽ thử mang em nó lên đến Cube xem sao map level 850 Ok như vậy là mình vừa lôi em nó đến map Cube Mai map level 850 và như anh em đã thấy khả năng đam cũng như là sức chịu đựng của em nó đủ để có thể trên ở map này đối với khi mà anh em bán xe thân Chrome mà thôi và một cái gậy trăm tuy rằng việc đi trên này nó sẽ vẫn còn mất máu nghĩa là lượng đá mà quái gây ra cho bản thân mình cũng khá là lớn nhưng mà nếu như mà anh em đi một đến năm người và để cho súng đi clear quái là đâm đám chín người killer và có e, e bút thì cái việc mà mất máu này là sẽ không thể đã đạt kể và anh em mình có thể tên tốt không cần phải lên những xếp đồ cao hơn thì bám mắt ta bụng của em nó ra sao để có thể tên được cái map này đây là cũng một cái điều cực kỳ quan trọng đối với bảng master boss mình sẽ vẫn phải tăng vào cái skill chính là firebit thả cho bạn chúng ta sẽ di chuyển qua ô một hai ba và bốn ở cột đầu tiên mình sẽ lấy mắt điểm để đạt được cái lượng đám tối đa được sức mạnh phép thuật tối đa cho em nó và mình sẽ phải tăng 30 cái điểm vào máu để có thể đạt được đến làm hai ngàn một máu anh em có thể thấy máu của nhân vật mình hiện tại lên đến năm ngàn ba cũng rất là khá là cao đối với một server đơn reset tiếp theo mình sẽ lấy 10 điểm ở cái ô bút của bắt máu và cũng như là 10 điểm bút tối đa của nó sau khi đạt được 10 điểm như vậy chúng ta sẽ để tăng max vào ô 40 khả năng sức mạnh thực vật wisdom này anh em thấy không tăng 40 điểm vào đây sẽ đạt được để là 470 sức mạnh thực vật lần sau này nếu như anh em có nhiều điểm hơn anh em có thể tăng vào một ít vào skill down cũng như vào tăng vào điểm tốt ở đây tốt của bạc tới 4 và cũng như một chút điểm thủ của đẹp win cũng như là điểm 8 của week đây là khi mà anh em có thêm điểm anh em cứ tăng như vậy thôi không có gì phải quan trọng cả đi PVM là một thứ rất là dễ dàng khi mà anh em tính được sức chịu đựng của bản thân cực kỳ ngon lành luôn một cái sẹp đồ cui mà có thể pha được như vậy là khá là ok rồi anh em ạ à. như vậy là mình vừa đi đến map A71 map Atlan mới đây anh em có thể thấy map level 1000 trong khi level của mình chỉ là 1050 và mang đồ rất là cùi nhưng mà vẫn vẫn có thể trên được nha anh em tuy đang mất máu khá là nhiều ấy anh em có thể để ý ở đây cái lượng lượng 80 element lên 2.7 nhưng mà lượng đẹp element của quái là 1.600 lượng đẹp của quái element của quái đã giảm so với các map trước nhưng mà lượng đam lại tăng cực kỳ nhiều cái việc mà mình mà chịu đựng khá là đau ấy một hít của quái sẽ gây ra cho mình vào khoảng gần một nghìn máu kể cả đam thuộc tính cũng như là đam thường đây anh em có thấy máu mình một tục từ 68 rồi con 67 này chuẩn bị là 66 rồi đấy khi mà anh em đi chơi súng với mảng aqua uh, à, bích hoặc bích á, là anh em phải lựa cho mình một cái góc đứng để có thể vừa đánh được quái và không phải là cái góc mà quái hiện ra và cho cái dồn nhiều người để cái nhân vật của mình bây giờ mình bị sốc down nhưng mà anh em đi với à, một team và có ebook thì dù rằng là đồ cùi nhưng mà anh em vẫn có thể lên được cái đám cao này đấy anh em thấy không lượng đam mình gây ra cho quả có thể là dao động từ 20k cho đến 70k đây mình phải bơm máu rất là nhiều và việc đi tên này bắt buộc mình sẽ phải có ebook book đấy như là không thể tên trên nội ta đổi về map Atlan một mà nhờ như vậy thì tất nhiên đổi về map Atlan 3 thì chúng ta sẽ không phải tu không thể nào tu nổi được và chúng ta sẽ phải dừng cái video này ở đây khi mà sử dụng set thần Stamina cũng như là Jerome cộng 9 một cây gậy gọng 11 ở video tiếp theo mình sẽ úp cái set thân này của mình lên set thân 400 đây mình đã chuẩn bị hết rồi và chúng ta sẽ quay trở lại đối với map này để xem đường đam và cũng như lượng thủ em đã tăng lên bao nhiêu hay không đó hy vọng video này có thể giúp ích được cho anh em tránh được phần nào nên tính kinh tế khi mà đầu tư quá nhiều vào xếp đồ khi mà chơi game MMO online đối với nhân vật summoner bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo à, anh em đừng quên để lại cho mình một bình luận cũng như là một like để như cảm thấy video này có ích và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video của anh em